Vinhomes Ocean Park chính thức giới thiệu Sapphire 1, phân khu căn hộ đẹp nhất thành phố Biển Hồ. Hội tụ bộ ba tâm điểm đắt giá chỉ có tại Sapphire 1. Tâm điểm vị trí, tâm điểm cảnh quan tiện ích, tâm điểm nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại tọa độ vàng chính giữa trung tâm thành phố Biển Hồ 420 ha, Sapphire 1 kế cận đại lộ 52m cùng các trục đường huyết mạch lớn mang đến trải nghiệm cuộc sống không khoảng cách cho cộng đồng cư dân năng động phân khu sở hữu tầm nhìn trực diện về phía hồ trải cát trắng 24,5 ha và biển hồ nước mặn rộng 6,1 ha. Nơi cuộc sống biển hồ ở ngay trước mắt chưa bao giờ bất khả thi tại thành phố của những điều khả dĩ. Sa Phi 1 được quy hoạch như một thành phố thu nhỏ trong lòng thành phố biển hồ, quy tụ mạng lưới tiện ích rộng lớn phân bổ theo khắp các tòa tháp. Sống ở tâm điểm của tiện ích, cư dân có thể thỏa sức gieo vui với muôn vàn trải nghiệm bất tận Cảm nhận trọn vẹn tâm điểm nhịp sống hiện đại ngay tại vị trí trái tim, nơi ngọn hải đăng dẫn lối mọi hành trình trở về tổ ấm. Mở ra một không gian sống sôi động nhưng vẫn ngập tràn hơi thở thiên nhiên sinh thái. Kéo rèm ra là cận biển, kề hồ, là góc bể, chân mây. Bước chân xuống là muôn nẻo tiện ích nối liền tiện ích. Một cuộc sống năng động đa sắc màu, nơi nhiệt huyết được căng đầy và xúc cảm được thăng hoa. Một tổ ấm thông minh, tối ưu diện tích, đủ đầy công năng. Nơi trở về của những gia đình trẻ yêu thích phong cách sống năng động, thời thượng. Một tầm nhìn rộng mở đón tương lai. Nơi phát triển và kết nối của những công dân toàn cầu. Sapphire 1, tâm điểm thành phố Biển Hồ.